nơi bác đi rồi biết bác đi lâu rồi mà lòng con dần nhớ bác còn đây mong có ngày kính mời bác vào thăm cả miền nam vui mừng chào đón bác rồi cùng bác ra thăm bà con miền trung cùng đồng bào tây nguyên cả vua nhìn bác chỉ huy hát bài ca kết ngang bác ơi bác bác ở lại đây cùng chơi lại đi mất rồi là đêm đêm còn chân gọi ba bác hồ ơi ơi bác hồ ơi bác hồ ơi đêm đêm con dân gọi bác dù biết bác đi đâu